chưa quên được người dù tình đã tan phai bên anh đã có ai chưa hay cũng như em vẫn một mình em thật ngu ngốc quên đi anh thật quá khó xung quanh vẫn luôn thay đổi chỉ để cả em đây mãi mang màu buồn nhớ khi xưa đôi ta hẹn hò vào một chiều mưa bay em nhớ đôi tay ta thật ngọt ngào mê say quên hết bao nhiêu suy tư âu lo cuộc sống trong đời à, thương cũng bao lâu kể từ ngày mình xa nhau anh mong nỗi buồn của hai đứa sẽ qua mau nhưng anh không thể vì anh xem nó là những kỷ niệm nếu nói quên hết thì sẽ lại các anh ngụy biện anh đau cố cho con tim này ngủ mê yêu đương anh với hết vào trong ngăn tủ kệ nhưng mà ta chỉ là một trò đùa của ông trời ta lại gặp nhau anh như là một vị khách không mời giữa cái lạnh tiết trời đều đông hà nội hơi ấm em giữ chân anh chả thể về vội dù đã biết cho mình sẽ chẳng đi về đâu xa mặt cách lòng thì rất khó để có thể đợi nhau là anh đã để con tim có lộng hành lý trí gục ngã khi em nói em yêu thanh anh xin lỗi đã để con tim lộng hành chiều mưa bay anh nhớ đôi tay ta dắt nhau đi qua ngã tư đèn đường nhớ đôi môi ta trao cho nhau thật ngọt ngào mê say quên hết bao nhiêu suy tư